Xin chào các bạn ở cái video video đầu tiên à, chị à, muốn hướng dẫn cho các bạn cái à, về cái pháp lý của cái bất động sản khi mình mua bất động sản ha nếu mà là ở căn hộ thì nó có cái việc mà mình sẽ xem pháp lý theo kiểu khác còn hôm nay chị sẽ nói về cái pháp lý của mua nhà mua nhà ở ngoài kia ha thì ví dụ khi mà bạn muốn mua một ngôi nhà đó thì bạn phải xem rằng là à, cái ngôi nhà đó cái người mà bán cho bạn họ có phải là chủ sở hữu chính thức hay không ha thì đầu tiên là họ bạn phải yêu cầu à, họ cung cấp cho bạn à, chứng minh nhân dân hộ khẩu hay là cả hai vợ chồng ha có giấy kết hôn của hai vợ chồng và nếu mà bạn nhận cọc nha chị lưu ý khi mà các bạn nhận cọc thì cũng phải là hai vợ chồng À, ký cái à, cái giấy nhận cọc đó chứ còn không á, nếu mà chỉ có một người thì nếu mà người kia đổi ý thì bạn rất là phiền ha và cái việc mà mình tiền mình đã đưa cho người khác mà phải lấy lại cũng rất là à, cũng không phải là câu chuyện đơn giản nên mình phải luôn luôn kỹ về tất cả các việc đó cái điều thứ hai nữa rằng là mình phải xem xét rằng là cái sổ hồng à, mình phải xem cái sổ hồng bản chính nha xem rằng là họ đang cầm hay là ai đang cầm có thể là ngân hàng đang cầm hay là một ai đó đang cầm cái sổ hồng đó mình phải yêu cầu xem bản chính và để tránh cái tình trạng mà sổ hồng đó nó ờ, không biết là nó có bị giả hay không hay là vấn đề gì thì mình sẽ xin cái bản photo để mình đi lên à, bên công chứng mình hỏi à, xem rằng là cái này có phải là của sở hữu của cái người đó hay không cái thứ hai mình cũng thể là lên à, bên à, địa chính để mình hỏi xem rằng là cái ờ, nhà này ờ, nó có bị vướng quy hoạch hay không à, nó có vấn đề gì hay không ha thì mình cũng phải hỏi hoặc là mình sẽ hỏi bên công an phường xem là nhà này có tranh chấp hay không hay hỏi những người xung quanh à, xem là nhà này có tranh chấp hay không và ai thực sự à, là cái người mà sẽ quyết định à, cái cái bất động sản này ha nói chung là khi mà mình mua thì mình phải đi hỏi tất cả những việc như vậy tiếp theo là khi mà trong cái bộ ờ, hồ sơ pháp lý á, bạn phải à, phải yêu cầu họ cung cấp cho bạn là cái à, cái hóa, hóa đơn cái hóa đơn mà phiếu đóng thuế đó à, cái hóa đơn thuế của um, chuyển quyền sở hữu qua à, và đâu đó bạn cũng phải nhờ họ là cung cấp cho bạn cái à, hồ sơ hoàn công nè cái giấy phép xây dựng nè à, để xem rằng là họ có xây đúng hay không họ có hoàn công được hay không ha và một điều nữa rằng là họ có, đã đóng thuế à, còn một cái khoản mà đóng thuế cho nhà nước á, đóng thuế đất á, thì cũng phải họ uh, cũng phải yêu cầu họ cung cấp nha tự vì nếu mà không có cái cái cái khoản mà cái cái phiếu mà đóng thuế đó thì bạn cũng không có thể là uh, hoàn tất được cái thủ tục mà về mặt pháp lý thì uh, khi mà bạn nên nhớ rằng là khi mà bạn ra công chứng thì là 99% à đó là đó là ra tên người người khác rồi thì đó là thuộc quyền sở hữu của người khác rồi nên là bạn à, có thể là bạn sẽ giữ uh, khi mà ra công chứng bạn đưa cho họ à, bạn chỉ còn giữ lại 10% thôi thì bạn phải yêu cầu họ à, đưa hết là những cái giấy tờ đó cho bạn ha để bạn à, đưa đi đi um, uh, thuế à, và bạn à, giữ lại một phần nào đó hoặc là nếu mà là họ trừ luôn à, nếu tính được cái số thuế hỏi được số thuế trái trước thì họ, bạn trừ lại cho họ và bạn sẽ ôm tất cả hồ sơ đó để mình tự đi làm chứ bạn à, không à, không đưa tiền cho họ và họ còn giữ giấy tờ của bạn thì cũng không nên điều đó ha mình phải khi mà mình đã đưa gần hết số tiền thì mình phải lấy à, tất cả hồ sơ và là tất cả những cái giấy tờ đó nó phải là bằng chính, à, nó phải là bằng chính. còn trường hợp mà nếu mà là cái sổ hồng nó đang ở ngân hàng thì à, mình sẽ giải quyết như thế nào thì cái việc đó thì sẽ thỏa thuận giữa hai bên và bên cái người mà người bán đó, họ phải lo để có thể là ờ, họ làm bằng cách nào mình không không biết à, mình có thể lấy được cái giấy tờ đó ra công chứng thì mình mới chuyển tiền hoặc là khi mà trao đổi giữa hai bên và nhưng mà nếu mà có họ có thể vay được ngân hàng ha và họ sẽ điêu ờ, với ngân hàng thì lúc đó mình sẽ ký cái hợp đồng tay ba để tiền chuyển qua ngân hàng và lúc đó là họ sẽ không phải là chuyển cho cái cái cái người bán nữa thì mình cũng an tâm một điều rằng là khi mà làm việc với ngân hàng làm việc với tay ba như vậy thì khi tất cả mọi thứ nó rõ ràng và ký ở ngoài công chứng luôn ha và ờ, có một điều rằng là khi bạn đặt cọc à, khi bạn đặt cọc bạn cũng có thể là ký ở ngoài công chứng để an toàn nhất cho bạn thì bạn ký công chứng nhưng mà thường là những người bán người ta sẽ bán người ta muốn ờ, nộp cái thuế thấp xuống người ta sẽ yêu cầu bạn là ờ, giảm cái ờ, cái giá trị cái căn nhà xuống ha giảm cái giá trị căn nhà xuống để đóng thuế ít đi nhưng mà nó cũng có hai mặt nếu mà giảm nhiều như vậy tới lúc mà khi mà bạn bán à, bạn gặp cái người mà là người mua sau á họ không muốn ờ, giảm cái số tiền đó họ sẵn sàng đóng thuế để để họ ờ, có việc của họ họ muốn chứng minh được là số tiền là như vậy ha thì lúc đó bạn sẽ ờ, phải đóng thuế rất là nhiều ha tại vì cái số tiền trên lệch nó chứng minh được cái điều đó hoặc là mình sẽ phải khai lên cái số mà bằng cái số số tiền như vậy để mà đóng thuế hai phần trăm à thì tùy tùy bạn bạn thấy cái nào tiện và cái nào mà là sẽ vì cái lợi ích của mình mình sẽ tính được cái điều đó mà mình sẽ chấp nhận à, cái à, lời đề nghị của cái người bán à, như thế nào đó là tùy của bạn à, tùy bạn ha và trong cái việc mà là uh, khi mà à, trong cái hợp đồng mua bán á, thì bạn phải nên nhớ rõ rằng là à, nó khi mà người ủy quyền à, người cũng có thể là người người người được ủy quyền họ sẽ đứng ra họ à, làm công chứng với bạn nhưng mà là trong cái hợp đồng ủy quyền đó phải là cả hai vợ chồng à, của cái người bán đó ủy quyền cho cái người đó để đi bán hàng cho bạn đi bán căn nhà đó cho bạn à, thì mình nó mới đủ ha nó mới đủ tính chất mà pháp lý còn nếu mà chỉ có một người thì thì lại không được ha thì ra thì nói chung là nhiều khi là chồng muốn bán mà vợ không muốn bán thì sẽ gây ra cái chuyện mà tranh chấp không đáng có thì bạn phải nên nhớ tất cả mọi việc đó để mình luôn luôn chuẩn bị à, một cái việc nữa rằng là trong cái à, cái hợp đồng mua bán á, Ờ, thì ờ, bạn là phải ờ, xem xét là cái thời thời thời gian mà thanh toán ví dụ như rằng là, mình cũng có thể là thanh toán khi mà mình ký cọc là 10 phần trăm sau mà khi đi ra công chứng thanh toán là hết luôn hoặc là mình sẽ giữ lại một phần nào đó để khi mà đóng thuế à, đóng thuế để hoàn tất cái thủ tục thuế thì mình mới chuyển phần còn lại và mình sẽ xem hoặc là uh, những cái người bán họ sẽ hỗ trợ mình trong cái việc mà là sửa chữa nhà cửa hay gì đó thì tùy lúc đó mình sẽ điêu ha mình sẽ điêu với với cái người bán để xem rằng là như thế nào là tốt nhất à, cho cả hai thì lúc đó bạn sẽ à, phải làm cái điều đó nhưng mà trong cái à, giấy tờ pháp lý thì bạn phải nên nhớ rằng là à, luôn luôn à, luôn luôn à, là phải bản chính ha luôn luôn phải giữ bản chính và khi mà làm ở ngoài công chứng á, thì nó sẽ ổn hơn rất là nhiều so với cái việc mà mình ghi giấy tay à, tại vì khi mà nếu thật ra là giấy tay nó cũng có giá trị nhưng mà khi mà hai cái um, hai cái hợp đồng đó ký song song một cái công chứng một cái giấy tay hai cái giá nó khác nhau nhưng mà nếu mà có tranh chấp xảy ra thì cái hợp đồng nó vô hiệu ha hợp đồng nó bị vô hiệu tại vì à, ký cùng một lúc hai cái việc đó một cái là giá này một cái giá kia thì thật ra là trong mua bán thường là người ta sẽ làm như vậy nhưng mà để tin tưởng hơn thì bạn à, phải à, làm rõ ràng cái việc đó ha và làm sao để cho bảo ờ, an toàn cho mình nhất có thể là được à, đó là cái việc mà là à, chuẩn bị những cái hồ sơ pháp lý như thế nào và khi mà mình mua bán thì mình phải kiểm tra những cái hồ sơ pháp lý như thế nào thì các bạn phải nên cẩn thận ha tất cả mọi thứ giấy tờ à, phải có đầy đủ cả cái uh, giấy uh, uh, cái um, giấy phép uh, xây dựng à, đó là cái quan trọng ha với lại hả khi mà cái cái bản vẽ xây dựng nữa tại vì khi mà có bản vẽ xây dựng thì bạn mới biết là cái kết cấu của ngôi nhà được xây dựng như thế nào họ đặt đường nước hay là điện đóm như thế nào ha tại vì khi mà bạn mua về mà bạn không biết à, bạn có thể là khoan đục lỗ mà nó chạm một cái là rất là nguy hiểm nên là tất cả mọi thứ đó mình phải yêu cầu họ cung cấp cho mình trước khi là mình à, gửi à, tiền cho họ ha cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của chị à, xin à, hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo À, xin chào và hẹn gặp lại